Hi, xin chào các bạn trở lại kênh youtube của mình Và ngày hôm nay sẽ là một cái vlog đi trải nghiệm nước hoa Và quan trọng là trải nghiệm nước hoa ở Hà Nội Tại vì trước đây mình đã có một cái vlog trải nghiệm nước hoa tại Sài Gòn ở Ca Concert rồi Và cũng rất nhiều bạn inbox cho mình hỏi là nên mua nước hoa ở đâu Và trải nghiệm nước hoa ở đâu tại Hà Nội Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến một nơi mà mình khá là ưng ý qua vài lần đến thử và mua mùi hương Đó chính là Allen Và địa chỉ là số 27 Thái Phiên Đó và người đồng hành của mình hôm nay là, là của em Minh Minh ở đây Hello, Minh chào mọi người đây à, Xin chào tất cả mọi người, mình là Minh, mình là bạn của anh Kiệt Ừ, và hôm nay thì à, mình và Minh sẽ cùng trải nghiệm cái việc thử mùi hương tại đây và Chúng ta cùng nhau bắt đầu nha Theo chân mình là Minh luôn Đây, mọi người có thể nhìn thấy là ở đây có bốn khu rồi quần áo tầng 2 các thứ và Alan ở tầng 3 bây giờ chúng ta đã lên tầng 3 để trải nghiệm mùi hương nhé đây vào đây đẹp lắm wow đẹp lắm ngay khi các bạn bước vào các bạn thấy bộ sưu tập mới của nhà Christian Louboutin và đằng sau đó là một chiếc đèn baccarat cùng với ờ, chai nước hoa rất là nổi tiếng baccarat 540 của nhà MFK và đây anh em phải đứng thể thử ngay những cái mùi hương của một nhà nước hoa rất đắt đỏ này các bạn hãy thấy rằng là thiết kế nó rất là đẹp cái nắp này đều rất là nặng đây và chúng ta có cả nến của 540 cả ờ, sữa tắm kem dưỡng da đều của 540 nếu như bạn nào thích thì các bạn hãy thử và phía đằng sau lưng mình thì đó là hai cái kệ nước hoa gồm có những cái sản phẩm của nhà MFK như là Alaro cả hai phiên bản rồi những cái phiên bản Aqua rồi 540 cả hai phiên bản này ở dàn trên thì có masculine này của nhà MFK những phiên bản út những các thứ rất là đáng thử nghiệm ở kệ trên cùng này chúng ta có thể thấy những cái sản phẩm của nhà FM mà mình đã giới thiệu qua ở K Concept rồi thì ở đây cũng đều có những cái tên rất là quen thuộc Nói về Lilabo thì có lẽ alan có lẽ là vô địch của Lilabo khi mà ở đây có thể nói rằng là full line bộ thường của Lilabo tất cả những cái mùi hương chúng ta còn có một cái góc ngay sát cửa sổ view nhìn ra Vincom rất là đẹp ở đây thì họ bày những cái chai mà họ đã chiết hết lên đây để các bạn có thể đứng tự sướng chụp ảnh góc này mà chụp ảnh tự sướng thì hết tầm luôn đây là góc mà mình quay từ chỗ cửa sổ nhìn vào trông rất là sang chảnh là một không gian đáng để thử nghiệm cho hoa ngoài những cái sản phẩm thường của Lilabo ra thì ở Ireland còn có vài mùi hương trong bộ city mà rất là khó để có thể mua được và phải đến uh, trực tiếp các thành phố hoặc là đến các store vào tháng 9 mới có thể mua được nha cuối cùng Minh và mình đã chọn ra những cái mùi hương để có thể mang ra bàn ngồi thử đây các bạn thể nhìn thấy rằng là cái chỗ ngồi thử nước hoa ở đây cũng rất là sang chảnh triệu xịt anato xem nào đây là một cái mùi mà kiểu ở hà nội tìm để mà ngửi rất là khó thì em ngoài lên ăn lên thấy ôi con này rượu lên rất là rõ nét nhá rượu rõ nét đấy con này lên rượu hơi khác hai con kia lên rượu rất là rõ mình ngửi con Alaro rồi đây là Alaro bản lon đúng không đây là bản ừ, cho nam bản cho nam ấy Ôi râu này người khác hẳn râu cho nữ Ờ râu nữ nó mềm hẳn luôn Anh anh để mũi sao thì anh sẽ ngửi hồng nhiều hơn Nếu mà ngửi sát anh cảm thấy có một tí kem Nó hơi kem kem nhầm Cái kem tức là cái mùi xanh nó ra cái vị hơi creamy một tí Xịt, xịt bản nữ ấy mà Xịt cả bản nữ ấy hậu Em, em, em có mà Em cứ để đấy, xịt được để ở đây không nhớ không lại tí quên hết mùi xịt gì đúng kiểu là Ala Rose bản nữ kia là hồng baby cute phải dành ừ. cho nữ hơn đúng không nhưng mà hồng rồi hồng hồng ở bản nam này vẫn ok mà nó vẫn mang cái vai hôm nay là hồng tươi xanh á hồng tươi xanh đấy người người hồng người hồng xanh. bản nữ này khác hẳn luôn ừ, thấy mùi rõ màu xanh này xanh mà cái này còn hay khi anh đi kiểu phóng vất phóng vất đấy nó anh gần nó khác hẳn lúc mà nó tỏa đấy ừ. anh chưa gửi mùa nào mùa này nó lúc nó Eri thì không biết như nào mà người cần thì anh phải xanh hồng xanh nay mới thử bản này ở bản này bản vừa mới ra mắt luôn còn Alaro mọi người nên đến đây trải nghiệm nhá đây là một trong những cái mùi mới ở kệ trong cùng thì chúng ta có nhà nước hoa Zumalon một cái nhà nước hoa mà có thể nói rằng là đã khá là quen thuộc ở Việt Nam mà ở đây có rất là nhiều những phiên bản khác nhau ở trên cùng có replica có Baedo đây là phiên bản đồ sơn limited này rất là đẹp các sản phẩm khác của nhà Diptych thì ở Allen cũng đều có để cho các bạn có thể trải nghiệm có cả kết kiểu Killen nhá những cái mùi hương của Killen thì ở Allen cũng có tương đối và sau đây thì mình sẽ nhường vị trí cho Minh để mình có thể review nhanh cho các bạn những cái mùi hương ở Alan Xin chào các bạn mọi người, mình là Minh à, hiện tại mình đang là admin của group phát à, triển Việt Nam thì hôm nay mình đang có mặt tại Ireland những số nước hoa rất là nổi tiếng ở Hà Nội như là Hồ Chí Minh thì đây là một cái không gian store của họ và đây họ trưng bày rất là nhiều những cái thương hiệu nước hoa mà mình cảm thấy là uh, sẽ đi vào mũi của số lượng lớn người dân ở Việt Nam đến thì qua mình sẽ giới thiệu qua một chút là thì à, đây là thương hiệu Replica đến từ một cái fashion house rất là nổi tiếng Pháp để làm Maison Margiela thì đây là một cái thương hiệu mình rất là thích và mình có một số những bài review trên group về một số những mùi ở trong này rồi uh, ờ, kế bên dưới là thương hiệu Jo Malone của một thương hiệu đến từ UK đến từ Anh và và đây là một cái thương hiệu mà làm rất là nhiều mùi dành cho uh, thực ra là mùi là cả hai giới đều dùng được tuy nhiên là mùi sẽ thiên nữ một chút và nó sẽ luôn luôn tạo ra một cái vai là kiểu tiểu thư bánh bèo rồi là trong trẻ các thứ là mình nghĩ là các bạn gái sẽ rất là thích còn đây uh, đây là cũng là Zomalone mà đây là một số những cái phiên bản lim, uh, limited hoặc là một số những cái phiên bản à, collaboration hoặc một số những cái thương hiệu khác uh, ở bên dưới ở đây thì uh, là một cái thương hiệu mà cũng rất là nổi tiếng đó là Byredo thì uh, Byredo ở đây thì uh, Island đã trưng bày rất nhiều cái sản phẩm bao gồm cả nước hoa và thậm chí là cả cái này là gì? Đây này là gì? Đây là xịt, à đây là nước hoa dành cho tóc này Đấy. thì trong số những cái ờ, nhà này thì ờ, à, pub với cả Mountain Freak là một trong những cái mùi mà rất là nổi tiếng hoặc là cũng như là Gypsy Water là rất là nổi tiếng ở Barredo thì à, ờ, sang đến đây thì đây là một trong những cái thương hiệu mà làm mưa làm gió Việt Nam bởi vì các youtuber uh, về nước hoa Việt Nam cũng giới thiệu rất là nhiều về nhà Creed và nổi tiếng nhất vẫn là cái mùi uh, Aventus mà hiện tại đây đang không có lại nhưng mà có một cái fact mọi người có thể biết là trước khi Aventus nổi tiếng thì thực chất ấy, cái mùi mà làm lên tên tuổi Creed nó chính là Green Irish Creed hay là uh, người chơi viết tắt của nó là Cheat thì đây là một cái mùi làm lên tên tuổi của Creed mà cái thời đầu tiên trước khi mà Aventus xóa ngôi của, của Cheat rồi dưới đây thì chính là nhà ít tích Pháp thì ờ, đích tích thì mọi người cũng rất là nhiều youtuber hoặc là reviewer các bạn Việt Nam cũng nói qua về đích tích rồi tuy nhiên họ tập trung vào hai cái mùi nổi tiếng nhất bởi vì họ mang tên của những địa danh của Việt Nam đấy chính là Tam Đảo Đồ Sơn thì đây là chai Đồ Sơn này chai Tam Đảo ở đâu nhỉ đây Đồ Sơn và Tam, Tam Đảo đây là hai chai nước hoa nổi tiếng nhất của những tích tại Việt Nam vì những nhà pha chế ở đây đã là tên hai địa danh rất là nổi tiếng của Việt Nam để tên hai mùi như này ngoài ra thì trong Deep Pick còn có rất nhiều những thứ hay khác ví dụ như kiểu là mùi ô ly là một trong những mùi nhà, hoa nhài rất là hay hay là mùi ờ, ô moheli một những cái mùi mà mùi, mùi, mùi nó nó mang tính được xanh rất là mát rất là dễ chịu ngoài ra ở Allen còn có những cái sản phẩm designer cao cấp như là Tom Ford và có cả sách sủng các thứ về nước hoa mà các bạn này đến đây nói chuyện đọc tìm hiểu Vừa rồi mình đã trải nghiệm các cái mùi hương ở Ireland rồi Có những cái mùi hương rất là mới vừa mới ra mắt Và có những cái mùi hương thì cũng khá là lâu rồi Nhưng bây giờ mình mới có dịp để thử Tại vì có nhiều mùi hương thì không phải ở Việt Nam mà các bạn có thể dễ ngửi được Và trong khi mình đang thẩm mùi hương cùng cô em Minh Thì ờ, có Alan đã gửi một cái lời mời đó là do mình đến đây quay video thì ờ, Alan có gửi một cái món quà nho nhỏ đó là 100 ml của nhà nước hoa Dương Lôn đó là Miss Nightmare Amber một nằm trong bộ limited mới ra mắt của nhà Zomolo này đây các bạn hãy nhìn thấy đó và mình sẽ gửi cái phần quà này theo cái hình thức đó là sẽ chiết ra làm 10 ống 10 mil để gửi tới các bạn và cái cách thức để nhận được cái phần quà này là các bạn hãy vào cái đường link ở phía dưới phần mô tả và trả lời hai cái câu hỏi câu hỏi thứ nhất đó chính là ở trong video vừa rồi mình có nói đến một chai nước hoa mà mới ra mắt và chỉ có Allen có thì đó là chai nước hoa gì và câu hỏi thứ hai đó chính là hiện nay thì Allen có bao nhiêu cơ sở đó thì rất là đơn giản thôi các bạn hãy vào đó và bình luận và 10 bạn trả lời đúng và sớm nhất thì Alan sẽ liên hệ trực tiếp với các bạn để trao cái phần thưởng này và nếu như bạn nào đang tìm kiếm một nơi mua nước hoa tại Hà Nội hay là muốn tìm một cái không gian để trải nghiệm mùi hương thì các bạn thể đến Alan và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh youtube của mình nhá và chắc chắn là sắp tới thì mình sẽ có nhiều video hơn hợp tác với Alan để review cho các bạn và các bạn muốn mình làm review mùi nào ở đây thì cũng bình luận ở bên dưới cho mình biết nha còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bye bye